Ờ, quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến ờ, quý các bạn máy ờ, xay bột nước, xay đậu tương đậu nành, xay hoặc là xay bột gạo nước làm bánh, làm bánh cuốn, bánh mướt hoặc là xay bột đậu làm đậu phụ. Đây thì là đây là chiếc máy của chúng ta, máy thì có thiết kế hoàn toàn chất lượng chỉ bằng nhôm và inox. Cái phần đây là cái phần cái cái muỗng vào của nó, nó được thiết kế là bằng inox này. Đấy còn ở phía dưới này cái buồng máy này thì làm hoàn toàn bằng nhôm thì ờ, đây là cái thông số của máy ờ, đây máy ờ, xay đậu tự bắt liên hoàn nó có model là MQZ3125 công suất 2,2 kW sử dụng điện gia đình 220V tần số 50Hz cái này thì là điện điện gia đình này đấy câu uh, kích cỡ đá của nó là dùng phi 125 và công suất là 50 60 kg đậu gạo ờ, một giờ đấy sử dụng ờ, công suất khá là lớn điện cơ sử dụng ờ, động cơ 22 kW động cơ dây đồng đây thì là cái phần máy thì gồm có cái phần đây là cái phần vào của của, của nguyên liệu này phần trong này cái phần nghiền đây là cái đầu ra còn dưới này là động cơ nó nằm dưới đây động cơ nó nằm trong này là có được bọc kín bằng một cái ống inox như thế này đấy cái inox này là để chắn nước vào động cơ này để ờ, đảm bảo động cơ không bị nước vào còn đấy là chân đế làm hoàn toàn bằng nhôm nhôm nhôm nhôm luôn này nhôm nguyên khối và dưới chân đấy thì nó có thiết kế các ờ, núm cao su đen như thế này thì giúp cho máy nó không bị rung lắc trong ờ, quá trình sử dụng đấy thì máy có núm điều chỉnh à, cái độ mịn thô của của của của cái máy ra như thế này đây có chúng ta có thể điều chỉnh bên này có hướng đây quay chúng ta quay bên này là nó sẽ ờ, điều chỉnh thô này còn chúng ta ép đá vào vặn chặt xuống vào thế này thì đá nó hai bên đá bên trong mà ép chặt vào thì là bột nó sẽ nghiền mịn hơn đấy còn ở cái phần bên này thì nó sẽ là cái đầu ra của cái bã cái, cái bã của máy thì nó sẽ bay ra ở đầu này đấy vừa xay vừa bắt sử dụng ờ, cái máy này thì ờ, rất là lợi ờ, đậu đậu nghiền ra là rất là mát này đấy bột đậu nghiền ra rất là mát rất là lợi một con đậu tương đậu này chúng ta xay ra bình thường thì nó chỉ được khoảng 20 miếng thôi 20 bánh thôi thì xay máy này có thể sử dụng chúng ta có thể xay được 21 đến làm đến được 21 2 hai bánh đậu trên 1 kg đậu tương đây thì cái phễu này chúng ta có thể tháo ra được đây chúng ta có ven tháo ra luôn ở đây đấy để có thể ờ, không sử dụng thì chúng ta có thể cắt gọn gàng hơn còn đây là bên trong của máy máy thì được ờ, kết nối với cái phần ờ, vỏ là nó có tháo ra đấy bằng điều chỉnh đấy quý các bạn thì nhìn thấy đá của nó đá này sử dụng đá 125 này là cái đường kính của nó là 12,5 phân đây cái đường kính của viên đá này Đây viên đá nghiền trên cái này là viên đá nghiền dưới của máy ở trong máy này thì nó có thiết kế thêm một lớp ờ, vải ở đây một lớp ờ, màng ở đây nó tác dụng là để ờ, rất là nhỏ tác dụng để cho lọt các hạt đậu kích thước nhỏ thôi xay mịn đậu mịn đậu đậu có mịn được thì nó mới qua được đây còn không thì nó cứ ở trên này và nó sẽ bị xay đấy nó sẽ quay cái bộ phận này nó sẽ quay dạ, cái này làm hoàn toàn bằng nhôm này rất là chắc chắn cân nặng là tổng thể của máy tầm 35 30 đến 35 cân khá là đồng, đấy sử dụng rất là nhẹ nhàng gọn gàng và tiết kiệm ờ, không gian rất là gọn đấy chúng ta sử dụng rất là gọn gàng dễ sử dụng đây là dây điện của máy sử dụng điện là 220V chúng ta cắm trực tiếp thì ờ, quý các bạn ờ, có nhu cầu mua máy xay đậu xay bột đậu bột gạo nước thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh địa chỉ 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc à, qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình quý vị các bạn có thể liên hệ để tư vấn như là báo giá tốt nhất về sản phẩm cảm ơn à, quý các bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh của điện máy Trường Linh để xem các video mới nhất của chúng tôi xin à, cảm ơn quý vị và các bạn